Xin chào tất cả các bạn, à, mình xin được giới thiệu mình là Bun Nguyễn, hiện mình đang là một chuyên gia trang điểm tại thủ đô Hà Nội. À, mình rất là vui khi được đến đây để cùng chia sẻ những cái kỹ năng cũng như là truyền đạt những cái kinh nghiệm cũng như chuyên môn về make up dành cho tất cả các bạn nữ và mong rằng đối với những cái chia sẻ và kỹ năng này thì tất cả bạn nữ sẽ tự mình làm đẹp hơn và à, giúp các bạn tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày cũng như công việc của mình. À, để nói về bản thân thì à, Bun Nguyễn là à, tên thật là Nguyễn Việt Cường. Ờ, hiện mình đang là một chuyên gia trang điểm. À, để mà nói đến cái con đường đến với cái sự nghiệp trang điểm của mình thì nó cũng là coi như là một cái quãng thời gian khá là dài. À, Trước đây khi mà bắt đầu vào uh, cái con đường nghệ thuật này thì uh, Bun Nguyễn xuất thân từ là một người mẫu ảnh khi mà ở lứa tuổi tuổi tin thì uh, uh, mình cũng đã được uh, có nhiều cơ hội xuất hiện trên các trang báo tuổi tin cũng như là những cái tạp chí dành cho tuổi tin thời bấy giờ. Uh, sau một thời gian làm mẫu ảnh thì cũng nhờ các anh chị nhà báo hay là những uh, uh, đối tác À, đến bây giờ Bun Nguyễn vẫn đang hợp tác với họ thì uh, tạo điều kiện cũng như cơ hội để làm stylist. Uh, hồi đó thì Bun Nguyễn chỉ làm những cái uh, bộ hình cũng như là những cái, cái những cái chương trình dành cho lứa tuổi tuổi teen khoảng từ những năm 2008 đến năm 2010. À, ờ, sau đó thì à, sự trải nghiệm đó nó bắt đầu lớn dần hơn thì à, Bun cũng đã có thêm nhiều cơ hội để được à, hợp tác cũng như làm việc với những ekip từ nước ngoài cũng như ekip chuyên nghiệp của những tạp chí lớn ví dụ như Howard rồi uh, những cái tạp chí có tên tuổi như uh, Cosmopolitan uh, sau một thời gian làm stylist về thời trang như vậy thì uh, uh, mình đến với cái con đường trang điểm nó cũng rất là tình cờ thôi uh, chỉ là đơn giản là mình nghĩ là mình có thể tự học và tự tìm hiểu thêm những cái kỹ năng về trang điểm cơ bản để uh, phục vụ trong vấn đề là uh, chụp hình của mình để có những cái trường hợp là make up họ có thể à, bận không đến được cái buổi chụp thì mình có thể đứng ra để trang điểm cho mẫu để không làm gián đoạn cái quá trình chụp hình cũng như là cái workshop của những cái buổi chụp hình như thế à, và sau dần cái thời gian mà tự tìm hiểu về trang điểm và à, học tự học qua những sách báo của nước ngoài cũng như là trên YouTube thì à, tự dưng cái trong người mình thì cái um, cái sở thích cũng như cái đam mê make up bắt đầu trỗi dậy và từ đó mình có một cái hướng đi mới và xác định rằng là mình sẽ theo đuổi con đường này và mình sẽ phải đầu tư một cách nghiêm túc. À, và sau một thời gian đầu tư về học tập cũng như là nghiên cứu thì ờ, đến ngày hôm nay có thể nói là ờ, chưa thực sự là quá là nổi tiếng hay là thành công nhưng mà cũng có một chút gì đó gọi như dấu ấn trong con đường sự nghiệp của mình. Và mong rằng đối với cái những cái mà mình đã làm được như vậy và mình truyền đạt cho các bạn ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ có những định hướng mới có thể là các bạn sẽ không theo cái con đường trang điểm như mình nhưng mà các bạn sẽ cảm thấy tự tin và rạng rỡ hơn khi nhờ có trang điểm mà bạn sẽ lột xác và tỏa sáng hơn để nói về cái uh, kinh nghiệm uh, làm nghề thì là Bun bắt đầu thực sự bước vào con đường làm trang điểm uh, hay được gọi là make up artist thì là từ năm 2011 cho đến nay là được tròn 5 năm thì trong quá trình như vậy thì mình cũng được cọ sát cũng như là tham gia được rất là nhiều các chương trình uh, ví dụ như là hoa hậu Việt Nam, hoa hậu Hoàn Vũ hay là những cái chương trình uh, làm được mời làm chuyên gia tư vấn cho các chương trình làm đẹp uh, của các đài truyền hình hay là um, được tham gia với tư cách là một người tư vấn sáng tạo cho các uh, chương trình về thời trang cũng như là các cuộc thi sắc đẹp Ờ, thì những sau mỗi một chương trình như thế thì là mình cảm thấy là kinh nghiệm của mình nó sẽ dày dặn hơn và à, mình sẽ đúc kết được cho mình những cái kỹ năng riêng và những một cái à, phong cách riêng dành cho mình. Uhm, ngoài ra thì uh, trong quá trình làm nghề so với các đàn anh đàn chị đi trước thì nó chưa phải là một cái quãng thời gian dài nhưng mà uh, quãng thời gian đó đủ để uh, Bun Nguyễn được khẳng định được chính mình cũng như là định hướng được phong cách cũng như là có tên tuổi riêng của bản thân. Bun cũng đã có cơ hội được làm với rất là nhiều á hậu hay á hậu của Việt Nam, ví dụ á hậu Huyền My, á hậu quốc tế Thúy Vân, à, cũng như các ca sĩ ví dụ như Tiêu Cho Như Quỳnh, à, ờ, Pha Lê Ái Phương hay là Đinh Hương thì họ đều là những ca sĩ và đã đồng hành cùng với Bun Nguyễn trong một thời gian rất là dài, à, có thể tính đến cùng với cái tuổi nghề của mình Ngoài ra còn có rất là nhiều hot girl của thủ đô Hà Nội ví dụ như Chi Pu, Quỳnh Anh Xin khi mà họ chưa nam tiến thì à, cũng đều à, hợp tác với à, Bun. Ngoài ra thì Bun còn có những cơ hội được làm việc với những công ty quản lý người mẫu hàng đầu của Việt Nam ví dụ như Venus, New Talent hay là BB Plus thì uh, uh, có thể nói rằng là mình có thể thực sự là chưa hoàn hảo uh, trong tất cả những cái phong cách trang điểm nhưng um, từ phong cách nghề nghiệp và sự uh, làm việc nghiêm túc cũng như là uh, uh, đam mê hết mình thì đó cũng là gây dựng được một cái tên tuổi cũng như là sự uy tín đối với uh, uh, những uh, uh, nhân vật showbiz, những nhân vật nổi tiếng cũng như là những khách hàng mà đã tìm đến Bun Nguyễn trong suốt thời gian vừa qua. Đến với khóa học này thì uh, mong rằng uh, khi các bạn uh, enjoy và cái khóa học của Bun Nguyễn Makeup thì các bạn sẽ tự tự đúc kết được cho mình những cái kỹ năng cơ bản nhất uh, những cái um, định hướng mới nhất dành cho bản thân mình cũng như là uh, phát triển được những cái nét đẹp của bản thân ngoài ra thì khi uh, các bạn tham gia vào khóa học thì các bạn có thể uh, tự trang điểm cho bản thân mình theo nhiều phong cách khác nhau cũng như là theo, theo nhiều cái dòng sự kiện mà các bạn muốn hướng đến à, ngoài ra thì các bạn sẽ được hiểu được rõ thế nào là trang điểm và cách trang điểm như thế nào cho phù hợp à, ngoài ra thì uh, cái mục đích chính của khóa học này sẽ là giúp cho các bạn thay đổi được bản thân mình cũng như là làm cho bản thân mình uh, tỏa sáng hơn, rực rỡ hơn và tự tin hơn trong công việc cũng như là uh, những cái uh, lĩnh vực mà các bạn đã hướng đến. Với những chia sẻ về kinh nghiệm cũng như là cái con đường làm nghề của Bun vừa rồi thì nó cũng là một cái tạo được một sự niềm tin cũng như tin tưởng đối với tất cả các bạn học viên khi mà enjoy vào khóa học Bun Nguyễn Makeup của ngay chương trình này thì đến với khóa học của Bun Nguyễn thì cái trước mắt đầu tiên là các bạn sẽ bổ sung được vào cho mình những cái kỹ năng cũng như là những cái lý thuyết cơ bản nhất về vấn đề trang điểm cá nhân dành cho bản thân mình là cái đầu tiên. Ngoài ra khóa học này còn mang lại cho các bạn sự tự tin hơn cho công việc cũng như cuộc sống hàng ngày của mình và các bạn sẽ biết được mình là ai, mình phù hợp với phong cách nào và mình sẽ phải làm mới mình và tỏa sáng ra làm sao và mong rằng với khóa học này thì các bạn sẽ thực sự đẹp hơn và tỏa sáng hơn.